mình sẽ nhận định cho anh em cái về ờ, trận đấu của West Ham đối đầu với AZ thì như em thấy trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng của ngày 12 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng khi mà ở trong cái trận đấu này West Ham thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình thì có thể giành chiến thắng được trước cái đối thủ của đại diện của nước Hà Lan ở ờ, đến thi đấu với cúp C3 này hay không thì anh em cùng mình đưa ra cho mình những cái thông tin cũng như là đưa ra những cái mã nhận định để ờ, đưa ra những cái mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất ở trong cái trận đấu này và cùng đó hiện tại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 khi còn với đó là anh em bỏ một vào more sẽ ăn được 0.90 còn về kèo tài xỉu hiện tại đang được nghiêm yết ở mức là 2.5 anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.98 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.92 còn về kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là West Ham chấp 0.25 cùng với là uh, kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hòa và anh em thấy hiện tại ở trên trang thì còn một số kèo như là tỷ số chính xác ở trong trận đấu này nếu anh em nhận định thằng West Ham thắng với tỷ số là 2-1 thì anh em có thể bỏ một ra ăn tới 7.7 ờ, cũng như ở ờ, tỷ số là 3-0 anh em bỏ một vào thì sẽ ăn được lên tới là 1.11 à 11 cùng với đó hiện tại ở trên trang sẽ có những cái tỷ số như tỷ số cách biệt này đội thắng ngược dòng cơ hội kép cũng như là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn và hiện tại thì ở trên trang chưa niêm yết cho chúng ta cái mã kèo đó là mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì hai mã kèo đó nhà cái sẽ niêm yết sau vào trước giờ bóng lăn tầm vài tiếng đồng hồ để anh em có thể tham gia vào đầu tư sau tại sao mình lại luôn nhắc tới cái mã kèo đó là phạt góc cũng như là mã kèo thẻ bởi vì thật sự hai mã kèo đó rất là dễ đầu tư hơn là những cái mã kèo handicap toàn trận ở ờ, cực chấp toàn trận hay là tài xỉu toàn trận và cùng đó là hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua thầu vào cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư để có thể tham được tham gia được những cái mã kèo như là mã kèo gốc cũng như là mã kèo thẻ mình hay nhắc tới ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a à, cổng chúng sẽ kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa ra những cái mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất cũng như là một trang chơi riêng để anh em có thể tham gia đầu tư nếu anh em nào mà chưa biết đầu tư trên trang như thế nào thì cũng có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em à, đầu tư như thế nào và tham gia ra sao tại vì anh em uh, chơi ngoài thầu ngoài cầu anh em kết thằng West Ham đi anh em bỏ một vào trên trang thì sẽ ăn đủ nhưng ở ngoài thầu ngoài cầu chắc chắn chỉ cho anh em ăn từ 0.85 đổ lại mà thôi chính vì vậy anh em chơi 10 trận thì coi như là anh em mất một trận rồi chứ chưa kể đến cái việc mà anh em thắng hay thua Cùng với đó anh em phải vô một cái máy kèo sớm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ rất là thiệt thòi cho anh em. như vậy mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư chứ không phải à, phụ thuộc vào những cái thằng thầu thằng cò ở bên ngoài. Vậy thì còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại anh em thấy là cái đội hình dự kiến của hai thằng này sử dụng lần lượt sẽ là 4231 cho hai thằng này ở trong trận đấu này. Và ở hàng công cao nhất của West Ham sẽ gồm có là Antonio và theo sau đó là có ba tiền vệ hậu công đi theo sau đó là Benrama và uh, Paqueta cùng với là Bowen còn bên phía phần sân bên kia chiến tuyến đội khách là AZ Mo sẽ sử dụng uh, cho mình hàng công cao nhất ở trong trận đấu này là Palidis và theo sau đó sẽ gồm có là ba tiền vệ hậu công lần lượt số 10, số 16 và số 19 thì hiện tại ở ờ, cái việc mà chấn thương ở trong cái trận đấu này thì như em thấy là phần sân của West Ham sẽ không thiếu vắng một cầu thủ nào còn bên phía bên kia chiến tuyến là phần sân của AZ Mo sẽ có một cầu thủ hiện tại đang bị cấm thi đấu đó sẽ là Miloker còn hiện tại anh em thấy cái tỷ lệ của AI nó nhận định cái trận thắng này á, thì sẽ là thuộc về phần sân của West Ham khi mà có lên tới là 74% phần trăm tỷ lệ chiến thắng ở trong trận đấu này và anh em thấy thì hiện tại ở trên cái đấu trường mọi đấu trường của phần sân của West Ham thì đội bóng này hiện tại là đang có cho mình là hai trận hòa 4 trận thua và sẽ có là 4 trận chiến thắng còn bên phía phần sân của bên kia chiến tuyến đại diện đến từ Hà Lan ấy, thì đội bóng này đang có cho mình là 3 trận thua, 2 trận hòa và cùng với đó là 5 trận chiến thắng. Thì như anh em có thể thấy ờ, ở đây cái mặt phong độ gần đây nhất của phần sân hai phần sân của hai đội bóng ấy thì phần sân của đội khách thì đang có một cái phong độ thi đấu nhỉnh hơn khá là nhiều khi mà trong khoảng 4 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chưa để thua và có những trận thắng cách biệt lên tới là 3-0 2-0. Còn bên phía đội chủ nhà đến từ giải đấu của ngoại hạng Anh thì hiện tại ở trong khoảng à, năm trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này sẽ có cho mình là một chiến thắng trước MU với tỷ số là 1-0, uh, ờ, chiến thắng 4-0 trước uh, Bournemouth và theo sau đó là sẽ có 3 trận thua. Lần lượt là trận thua 3-0 trước Man City, trận thua 4-3 trước Crystal Palace và trận thua 2-1 trước Liverpool. Thì ở trong 4 trận đấu gần đây nhất của phần sân của West Ham đều uh, có những trận uh, chạm trán với những cái đối thủ mạnh như là Liverpool, Crystal Palace, Man City cũng như là MU thì nếu mà có thể thua ở trong những trận đấu này thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi còn ở phía bên kia trên tuyến là AZMO thì ở trong bốn trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này là chưa để thua nhưng mà ở bốn trận đấu trước đó thì à, đội bóng này đã có những trận thua cách biệt như là trận à, thua 2-0 à, trận thua 1-0 và có một trận thua 2-1 trước uh, Twenty thì anh em có thể xem qua cùng mình những trận đấu gần đây của hai này thi đấu để à, xem nhà cái đưa ra um, những cái mát kèo ở trong những trận đấu này là bao nhiêu khi mà chạm trán với MU thì à, West Ham được chấp với mức chấp là 0.5 và đã thắng được với tỷ số là 1-0 và thắng lô ăn kèo châu Á ở trong trận đấu này nhưng về cái mát kèo phạt góc cũng như là mát kèo thẻ thì ở trong trận đấu này thì sẽ có là hai thẻ vàng cũng như là lên tới là 12 phạt góc còn về trận đấu trước đó khi mà thua 3-0 trước uh, Man City thì anh em có thể thấy là Man City đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa và đã thắng cách biệt lên tới là ba bàn thắng ở trong cái trận đấu này và theo sau thì sẽ là những cái thông số thuộc về phần sân của Man City ờ, khá là nhiều cũng như là à, trận đấu này chỉ có 9 phạt góc cũng như là một thẻ vàng được đưa ra còn hiện tại thì về cái trận à, thua trước à, một đối thủ à, ngang sức ngang tài đó là quý tộc ballet thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì quý tộc ballet đưa ra mức chấp là 0.25 và anh em có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra những cái mắc kèo cũng như là những cái thông tin vật góc ở đây là uh, trong trận đấu này sẽ gồm có là 13 vật góc cùng đó là ba thẻ vàng được đưa ra hiện tại thì anh em có thể xem qua về phần sân của azmo Mo thì khi mà thi đấu với một đối thủ là Ajax thì đa hòa với tỷ số không đều khi mà phần sân của đội chủ nhà đưa ra mức chấp là một trái hoa thì uh, khiến cho Ademola trong trận đấu này đã thắng được cái kèo châu Á cũng như là anh em có thể thấy uh, về cái má kèo phạt góc cũng như là má kèo thẻ trong trận đấu này thì sỉ gồm có là 9 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng được đưa ra còn về trận đấu trước đó trận thắng 3-0 à, thì ở trong trận đấu này thì phần sân của đội chủ nhà sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 và đã thắng cách biệt lên tới là 3 bàn thắng cũng như là anh em thấy về cái thông tin phạt góc thì trong trận đấu này sẽ gồm có là 8 phạt góc thì à, đều thuộc về phần sân của đội chủ nhà. Trong khi đó à, sẽ một à, được đưa ra một cái thẻ vàng thì được đưa ra trong phần sân của đội khách. Còn cái việc mà hai này à, thi đấu ở hai đấu trường khác nhau á, thì hiện tại thì à, West Ham đang thi đấu ở trên đấu trường ngoại Anh thì đang có cho mình cái vị trí thứ 15 sau khi mà chạy qua 35 vòng đấu thì đang có cho mình là 37 điểm thì hiện tại ở đội bóng này đang cách biệt với nhóm cầm đèn đỏ là Leicester City với uh, cách biệt là khoảng 7 ờ, điểm số như vậy việc West Ham có thể vừa thi đấu ở trên cái đấu trường uh, cúp C3 cũng như là đấu trường ngoại Anh để uh, có thể trụ hạ được ở trong cái đấu trường ngoại Anh này là điều thi đấu rất là khó khi mà chạm trán một đối thủ đang đứng ở vị trí thứ tư ở trên cái bảng xếp hạng của Hà Lan đó là vị trí thứ tư sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đang có cho mình là 61 điểm thì hiện tại cái mục tiêu của West Ham sẽ là chiến thắng cúp C3 để có thể uh, có một cái vé dự vào cúp C2 mùa sau ở trong cái lượt trận chắn lần này với uh, phần sân của đội khách là đến từ Hà Lan Ajax. Còn bên phía bên kia chiến tuyến là Ajax thì đang có một phong độ rất là ấn tượng với 3 trận thắng và một trận hòa trong 4 trận à, đấu gần đây nhất. Thì ở trong cái trận đấu khi mà gặp với West Ham lần này thì chắc chắn mục tiêu của Ajax sẽ là chiến thắng West Ham để có thể nâng cái cái chuối bất bại của mình để có thể lên tới là uh, ờ, chuỗi 5 trận không thua ở trên mọi đấu trường còn hiện tại thì uh, trong trận đấu này thì anh em có thấy là những cái thông tin được trang web đưa ra ở đây sẽ là trong 5 trên 6 trận đấu phần sân của phần sân đội khách ấy, thì sẽ có là ít hơn 10,5 phạt góc cũng như là 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất của Ajemo sẽ có ít hơn 4,5 thẻ. Còn phần sân của đội chủ nhà là West Ham sẽ có 7 trên 7 trận đấu gần đây nhất là ít hơn 4,5 thẻ cũng như khi mà hai này thi đấu thì phần sân của đội chủ nhà sẽ có 6 trên 7 trận đấu là nhiều hơn 2,5 bàn thắng và cùng đó là 5 trên 7 trận đấu à, phần sân của Atletico sẽ có ít hơn 2,5 bàn thắng bởi vì hai này đến từ hai cái đấu trường khác nhau nên ở trong lịch sử đối đầu thì hai này chơi gặp nhau lần nào và đây sẽ là lần chạm trán gần đây gần lần đầu của hai thằng này chạm trán với nhau ở trên cái đấu trường cúp C3 vậy thì ở ờ, cái lần chạm trán này thì má kèo nào thì chúng ta nên đầu tư ở trong cái trận đấu này thì sau đây thì dũng chốt cho em một má kèo để anh em có thể tham gia đầu tư sớm còn những cái má kèo ờ, chính thì mình sẽ gửi lên sau hiện tại ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ chốt cho em má kèo là West Ham chấp một trái hòa trong trận đấu này mặc dù hiện tại là West Ham đang có một cái phong độ thi đấu không được tốt cho lắm nhưng mà ở trong trận đấu này thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình đó là khi cho dù có gặp cái mặt khó khăn về phong độ ấy thì nhưng cái trong trận đấu này sẽ có cái sự hỗ trợ của cổ động viên từ sân nhà chính vì vậy West Ham đang có cái lợi thế hơn phần sân của AZ và vâng, như anh em có thể thấy ở đây thì à, cái việc mà phần sân của Ismo đại diện đến từ Hà Lan thì cái việc mà thi đấu ở trên cái vị trí tại sân khách ấy, thì ờ, không tỏ ra là quá mạnh khi mà có cho mình là một trận hòa và chỉ có một trận chiến thắng với tỷ số là 3-0 còn trước đó là có hai trận thua với lần lượt tỷ số là 2-0 và 2-1. Còn bên phía phần sân của West Ham thì tỏ ra mạnh hơn về cái phần à, mà thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình khi mà à, gặp một đối thủ đó là Man City à, MU thì à, West Ham cũng đã thắng với tỷ số là 1-0 cũng như là gặp với đối thủ mạnh hơn đó là Liverpool thì chỉ để thua cách về là một bàn thắng mà thôi. Còn trước đó thì thi đấu với Gen thì à, đã thắng với tỷ số lên tới là 4-1. Còn anh em thấy là ở trong cái lượt trận ngày 16 tháng 4 khi gặp à, đối thủ là đầu bảng đó là Arsenal thì đã cầm hòa được đội bóng Cầm hòa được với tỷ số là 2 đều. Chính vậy ở trong trận đấu này mình nghiêng về phía phần sân của West Ham hơn nên mình mới đưa ra cho anh em mắc kèo tham khảo đó là West Ham trừ một trái hòa trong trận đấu này. Còn về những cái mắc kèo như là mắc kèo à, tài xỉu toàn trận, ở à, cược chấp hiệp 1 hay là tài xỉu hiệp 1 hoặc là những cái mã kèo góc kèo thẻ thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm của Việt Dũng sau bởi vì những cái mã kèo đó mình cần những cái thông tin chính xác hơn về à, trận đấu này được diễn ra với đội hình như thế nào cũng như là thông tin và mục đích của hai này thi đấu ra sao để có thể đưa ra những cái mã kèo ngon nào chắc ăn nhất để anh có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì Dũng chỉ đang có cho mình là à, cái đội hình dự kiến thôi chứ chưa phải là đội hình chính thức cũng như là những cái thông tin à, ờ, có thể là sai lệch với thông tin thực tế chính vậy Dũng luôn đưa ra những mã kèo chắc ăn nhất từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra. Khi đó thì Dũng sẽ chốt được uh, và đưa ra những cái mã kèo nào là mã kèo anh em nên đầu tư và không đầu tư như vậy hiện tại anh em nào mà còn đang chưa có cho mình một cái nhóm chơi chưa có cho mình một người quân sư có thể đưa anh em về bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cộng Dũng chơi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em về bờ một cách nhanh nhất cũng như là đưa cho anh em một trang chơi riêng hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào để anh em có thể tham gia đầu tư có lợi hơn uh, cái việc mà thi đấu tham gia đầu tư ở bên ngoài thầu ngoài cò và video ngày hôm nay Dũng uh, nhận định sớm về trận đấu giữa West Ham đối đầu với uh, AZMO ở trong cái đấu trường ở cúp C3 để anh em có thể tham khảo và tham khảo và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh về súng bóng đá cũng như là súng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư.